khi mà tham gia lớp học này thì à, mình đã vỡ ra được nhiều cái vấn đề mà trong quá trình mình mình mình à, tác nghiệp thì mình đã đã đã xảy ra và thật ra bản thân cũng nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình giao dịch nhưng mà qua cái lớp học này thì thực sự mà nói có những cái mình rất là vỡ lẽ à, ừ, hiểu thêm về pháp luật hiểu thêm về những chính sách mới và những cái cơ chế mới của nhà nước cũng như là à, những cái kiến thức ờ, không phải ở trong nghề môi giới không mà những kiến thức xã hội để có thể là mình à, mình có thể là mình à, đưa đến thông tin cho khách hàng và mình trở thành một người tư vấn à, tư vấn chứ không phải là một người môi giới và để xóa bỏ những cái kiến nghị của xã hội với cái nghề môi giới này à, và hy vọng rằng cái lúc, qua lớp học này thì à, các anh chị cũng sẽ có nhiều cái kiến thức và cũng thể đi tác nghiệp để để mình tránh cái những cái rủi ro trong cái vấn đề mình mình làm việc cũng mong là viện cũng có những cái lớp học nâng cao hơn để chúng ta biết quản lý cũng như là những cái à, à để phát triển trong cái ngành nghề này hơn cảm ơn